Sau tất cả, mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu Tựa như ta vừa mới quen Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi Và ta lại gần nhau hơn nữa có những lúc đôi ta giận hơn Thần trách nhau không một ai nói điều gì Thời gian cứ chậm lại Từng giây phút sao quá dài Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn Tình yêu cứ thế đóng đầy Trong anh từng ngày vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau so tất cả mình lại chung lối đi đoạn đường ta có nhau bàn tay nắm chặt bấy lâu so tất cả mình cùng nhau sẽ chia muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa và ta lại gần nhau hơn nữa trách nhau không một ai nói điều gì thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài để khiến anh nhận ra mình cần em hơn tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày vì quá yêu em nên không thể làm gì khác chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết luôn vượt qua để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày vì quá yêu em nên không thể làm gì khác chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành mọi khó chỉ là thử thách vì trái tim ta luôn luôn thuộc về